Sơn đã có mặt ở một cái đám cưới của một người em của Sơn à, Người anh em của Sơn à, ở Phú Thọ Và ngày hôm nay là một cái ngày rất là trọng đại à, của bạn ý à, Bạn ấy có một cái tên rất là đặc biệt các bạn ạ à, Một cái tên <laughs> phải gọi nó là gì thì sau Sơn sẽ để à, cái tên của bạn ấy trên dòng tiêu đề trong cái video này nhá thì ngày hôm nay thì Sơn sẽ ghi lại tất cả những cái à, buổi đám cưới của người em của Sơn Và trong cái không khí ngày hôm nay ấy, thì ờ, Sơn cảm giác là ờ, nó có một cái điều gì đó nó rất là hoành tráng hoành tráng Đây chú rể ở bên kia Nhưng mà hôm nay thì chú rể đang ờ, ở trong cái khu vực là phục vụ các bạn ạ thì Chắc là buổi chiều nay thì rể mới mặc vest thì sau đó thì Sơn sẽ phỏng vấn bạn ấy sau Và bây giờ thì Sơn sẽ đi ghi lại những cái hình ảnh làm cỗ của cái đám cưới này Cái đám cưới này thì nó có rất là nhiều những cái món ăn tôi thấy cũng rất là ngon và khá là hiện đại các bạn bây giờ thì ờ, các bạn theo chân sơn để đi xem là cái đám cưới ngày hôm nay là sẽ có những cái món ăn gì đặc biệt đã nhá đây các bạn này à, bây giờ thì ờ, mới là đầu giờ chiều thôi nhưng à, anh em trong nhà bếp thì đã phục vụ được à, cũng một số những cái món ăn rồi cơ số rồi đã được phục vụ ra đây à, có món tôm này rồi món khoai này à, cả món gà này Đấy, uh, giò này còn à, rất là nhiều món nữa rất rất rất nhiều món nữa thì à, mọi người đang à, chuẩn bị ở trong khu vực nhà bếp còn bây giờ thì Sơn sẽ di chuyển vào phía trong bên nhà bếp để xem là các cô chú anh chị trong này có những cái món ăn gì đặc biệt nhé các bạn nhé đây rồi các bạn ơi bây giờ thì Sơn đã di chuyển sang khu vực nhà bếp ở khu vực ở phía bên này thì Sơn thấy là các bà các cô mọi người là đang ờ, làm những cái món ăn để phục vụ cho buổi tiệc chiều hôm nay các bạn ạ Ôi, mình thấy thì ờ, có khá nhiều món ăn ngon Đây, như một bạn thanh niên đẹp trai là đang ờ, bê món Món này là món gì đây bạn nhỉ? Ờ, à, chim quay, chim quay Chim to dần đúng không? Mang vào trong kia à, Đây rồi các bạn ơi Đây chính là cái món mà bạn đẹp trai vừa nãy bạn bưng bê này thì ở đây thì Xuân à, thấy là có các cô các chị là đang à, đang làm cái món đấy chị gái cho em hỏi đây cái món này là chính xác tên gọi của nó là gì vậy chị <laughs> chị chị gái món này là món chim vâng ờ, thế thế là à thế là chị đang đang à, đang đang <laughs> đang đang sờ à chết nói thế nó hơi ấy chị đang sắp sắp chim. Vâng. chị ơi cái đầu đầu chim đâu chị nhở chị thử em, em nhìn à ờ, ờ, đây đấy đây món món chim quay các bạn nhé món chim quay và mọi người ở đây thì ờ, rất là vui tính mọi người đang à, à, sắp những cái món đồ ăn để à, phục vụ cho bữa tiệc chiều ngày hôm nay vâng à, cô cho cháu hỏi đây cái món này là món có vậy cô cô cô món này là cô cô ơi món món này là món khoai chiên à cô à Vâng, giới thiệu các bạn à, đây là món khoai chiên. À, các cụ xưa thì bảo là à, ăn khoai thì lại nóng ruột mà nóng À ăn khoai bổ khoai. <laughs> Nhưng mà cái này thì Đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ ăn gì bổ đấy. Thế cho nên là trong cái đám tiệc ngày hôm nay thì sẽ phải có món chim các bạn ạ. <laughs> Nhưng mà ngoài ngoài món chim ra thì còn có món gì để phục vụ cho chị em phụ nữ nữa không cô nhỉ? À trứng, chính xác à, hồi trưa thì cháu có nhìn thấy à, nhiều trứng đây đây đây ở à, bên kia các bạn ạ món trứng ở bên kia còn à, bên này thì à, có một cô đang à, chiên khoai đây cái món khoai chiên à, cũng khá là thú vị đấy các bạn chiên à, trên một à, chảo dầu nóng sôi ngục bây giờ sơn sẽ di chuyển sang xem cái món để à, cho phụ nữ nhá là món trứng đấy đàn ông thì có chim rồi bây giờ thì à, phụ nữ sẽ có trứng các bạn ạ ở đây thì Sơn cũng quan sát thấy là các cô chị là chuẩn bị rất là nhiều những món rau Món rau này chắc là theo như Sơn nghĩ là để à, phục vụ để xào trâu, xào bò gì đấy các bạn ạ Còn kia, ở à, bên kia thì à, có một lồi trứng đây rồi Bây giờ Sơn sẽ ra mở vung lồi trứng này Mở vung lồi trứng này cho các bạn xem là xem là trứng gì Đây rồi À trứng vịt lộn là bà ừ, ừ, ừ. Ôi, đây các bạn này Lồi này có khi nó phải một nghìn hai mươi mấy quả đấy các bạn ạ ui đấy đám cưới là có phục vụ cả cả cả cả ui ui mình không rồi đại vung lại rồi trong khu vực nhà bếp này thì à, Sơn quan sát thấy là mọi người ở đây là rất là nhiệt tình để à, phục vụ cho <laughs> vâng ạ à, mọi người rất là nhiệt tình để phục vụ à, giúp đỡ cho gia đình gia chủ và đây các bà các cô cũng ờ, đang ờ, sắp những cái món ờ, món luộc, đồ luộc đó là cà rốt và, và su su mọi thứ. Những cái món ăn này thì cũng không thể thiếu ở trong những cái đám cỗ để kiểu như là ăn nói chung là đồ luộc ăn cho nó mát đấy các bạn. Còn đây nữa các bạn ơi, cái món gà luộc này thì như bao cái đám cưới và ở vùng cao cũng như là đồng bằng thì Sơn cũng đã quay và review rất là nhiều rồi. Thì cái món này thì gần như là không thể thiếu được trong mỗi à, đám cỗ. Và gà luộc này thì Sơn thấy cũng khá là ngon bởi vì là ờ, trong cái cái cái cái, khoảng thời gian này thì kiểu như là đang đói ấy, thì nhìn thấy cảm giác ngon lắm. Cảm giác có thể là là là là một con này cái mà băm đùi này ra mình cứ xé ăn thì cảm giác nó phê thật. Cái này là một con băm hai đĩa đúng không cô? Con này băm hai đĩa. Vâng cô ờ, một cô trông cũng có vẻ có tuổi rồi nhưng mà băm gà rất là khéo các bạn ạ đây cô ờ, băm gà ờ, xếp một con hai đĩa lửa con vào một đĩa này đĩa bầu dục này đấy xếp rất là đẹp luôn đấy thấy chưa các bạn xem này cô đấy có vẻ cũng có tuổi rồi nhưng mà băm rất là chuyên nghiệp các bạn còn khu vực này thì uh, ờ, Sơn lại quan sát là thấy có các cô đang làm cái món trắng miệng các bạn nhé Đấy, đây là món ờ, món dưa, dưa dưa đỏ để trắng miệng Dưa dưa hấu Ôi, dưa này cảm giác là nó rất là ngọt Đấy, mọi người là đang làm thêm món trắng miệng Nói chung là trong đám cỗ này thì uh, sẽ rất đầy đủ các thứ các bạn Còn bây giờ thì chắc là Sơn sẽ lướt qua bên ngoài sân khấu một xíu nữa nhá Cô dâu chú rể ngày hôm nay thì đây các bạn ơi à, Đôi bạn đấy à, chụp ảnh cưới ở Sapa và hiện tại bây giờ thì chú rể à, kiểu vẫn là đang à, trong khâu phục vụ ấy cho nên là Sơn chưa muốn ghi hình bạn ấy Để à, quay à, trên, trên ảnh trước cho các bạn xem thôi Cô dâu chú rể là khá là đẹp đôi luôn đấy Ảnh chụp à, trên Sapa các bạn nhé Còn đây à, khu vực ngoài sân khấu thì à, sẽ có cũng có hoa tươi rồi thấy dàn âm thanh ánh sáng có vẻ là rất là rực rỡ và chắc là lát nữa thì Sơn sẽ ờ, ngồi hát một tí, hát vài bài Các bạn quan sát và xem nhé, ở đây ờ, thì ngày hôm nay ờ, đám cưới của thằng người em của mình đây thì mình thấy có một cái điều cũng khá là lạ vì cái đội bưng bê đội sắp cỗ bưng bê này thì toàn là con trai đấy các bạn ạ <laughs> toàn <laughs> chính xác thì là toàn là con trai bưng bê thôi à, còn à, phía nhà bếp thì à, có các cô các chị rồi nhưng mà phía bưng bê này thì toàn bộ là anh em à, <laughs> con trai hết không lấy một à, bạn con gái nào còn đây, đây là mâm cỗ nha các bạn nhé Mâm cỗ trong à, đám tiệc à, ngày hôm nay của à, người anh em của mình nhé à, Cũng rất là nhiều món ăn ngon Đặc biệt là có cái món giò này các bạn này Đây là cái món giò này là một cái món đặc sản của đất quê Phú Thọ luôn đấy các bạn ạ món này rất là tuyệt vời rất là ngon luôn đấy xong à, một mâm cỗ cũng à, đầy đủ các món ăn rất là ngon sau một hồi à, các cô, các chị và các bạn à, trai phục vụ và dọn cỗ thì bây giờ thì à, mọi người đang vào mâm cỗ bàn tiệc rồi các bạn ạ. À, một à, hội trường khá là đông. Bên này hai dãy này, bên này à, một dãy và bên đằng kia nữa. Nói chung là cái đám cưới ngày hôm nay của bạn Chop Chop Chop này là rất là đông. Đông à, rồi bạn bè à, du khách gần xa cũng như là à, anh em rất là đông bên này nhưng mà giờ này thì à, là các giờ để, cho kiểu như là các cụ ông cụ bà cô dì chú bác mọi người ăn cỗ trước rồi chắc là lát nữa thì mới đến giờ của thanh niên các bạn bây giờ thì mình quan sát thấy là toàn bộ là các người ờ, kiểu như là hàng xóm ấy với cả ờ, anh em ở xa à, bây giờ thì sơn ờ, quan sát thấy là có một mâm thanh niên cũng là bạn bè của chú rể ngày hôm nay trong đó là cũng có một số những người anh em của mình ở trên lào cai À, để về đây à, tham dự à, đám cưới của à, à, người anh em chop chop chop chop các bạn ạ à, <laughs> đây chào chào tất cả mấy anh em nhá mấy anh em vừa trên lào cai về đúng không à, đi đường xa về thế là được ưu tiên là vào ăn cỗ đầu tiên luôn đấy còn, còn bây giờ thì là toàn của các ông các bà trước thôi thế là anh em lào cai về là được ưu tiên đấy thôi à, chúc anh em cứ chiến đấu đi, chúc anh em ngon miệng đấy còn à, thôi cứ cứ triển khai triển khai đi anh quay cho nó tí xong rồi à, lát nữa thì à, vẫn phải con phải lượn nhiều con phải mỏi chân lắm Thôi anh em triển khai đi triển khai dần đi tí nó các già dạ nó vả có gì đâu mà <laughs> ông chuẩn bị mua tô nhá đây giới thiệu cho các bạn là trong cái đám cưới ngày hôm nay của bạn chop chop chop này thì có một cái dàn à, gọi là phục vụ rất là hot luôn nhá mà hot nhất của năm 2022 mà tại vì sao mà ngày hôm nay á, nó là một cái ngày trọng đại một ngày đặc biệt đó là ngày uh, sinh nhật của một uh, cựu lãnh tụ của đất nước chúng ta và cũng là trận bán kết đầu tiên của đội uh, à, U23 Việt Nam tham dự uh, SEA Games 31 thì trong cái đám cưới ngày hôm nay là toàn bộ đội uh, đội ngũ nhân viên này để phục vụ trong cái đám cưới bừng bề các kiểu là toàn anh em thanh niên rồi toàn trai tráng rồi anh nào là anh ấy là cũng uh, trông rất là lực lưỡng đây trồng một uh, ví dụ một trong uh, những bạn ở đây đấy nhìn à, gọi là nhìn chuột bọ của bạn ấy thì nó gọi là <laughs> rất là ai ố xì mà luôn <laughs> còn đây đây là à, bàn tiếp rượu này đấy bàn có luôn nhá bàn tiếp rượu luôn này đấy. rất là nhiều đấy à, những người mà phục vụ bên uh, rượu giờ thì uh, sẽ đeo một cái thẻ như thế này và cầm một cái chén để đi uh, phục vụ tiếp rượu đấy một cái đám cưới rất là đặc biệt ở ờ, tại cái vâng, quay là quay ban tiếp triệu này ông nào cũng mặt đỏ dưới dài <laughs> đấy, nhưng mà đặc biệt là bạn này là vẫn ờ, chưa ờ, kiểu như là thanh niên chưa chưa chưa có mấy cho nên là mọi người vẫn chưa à đây đây đây nữa đây nữa rồi lại tiếp tục nữa là một bàn uh, tiếp rượu nữa à, mình quan sát thì ở ngoài kia thì cũng có một số chú là cũng có cái thẻ như này nhưng bây giờ thì anh em trong này đang kiểu như là luyện cơ đấy anh em kiểu vâng, vâng, đấy đang, đang luyện cơ luyện cơ đấy các bạn ơi ngày hôm nay thì à, bắt đầu sang ngày mới rồi đã đến giờ đẹp à, ngày đẹp rồi thì à, chú rể đã trong xong khâu chuẩn bị bây giờ thì à, bắt đầu sẽ à, tiến hành à, bước lên xe hoa để đi đón cô dâu mới về các bạn ạ đến tôm rồi? À? Mới một con đấy vâng Thế được mấy miếng chả rồi? Mới được một cái chả <laughs> Thế cảm xúc của em lúc này thì em cảm thấy như thế nào? Đói ạ Cảm xúc, cảm xúc đói à? Vâng Không thấy hồi hộp à? Không á? Ôi À, là có nghĩa là bây giờ mình phải ăn tôm để lấy sức để vâng. đoạn đeo vàng đúng không? Vâng ờ à, Thế nhưng mà anh thấy chú rể chót chót chót đang đứng ngoài kia có vẻ là cũng rất là nóng ruột để muốn được vào rước dâu rồi mà em không thấy hồi hộp ra. Rồi em cũng à có nghĩa là mình quen cảm giác này nó quen quen rồi nên là cũng không hồi hộp lắm đúng không à cũng hơi hơi rồi <laughs> ok cảm ơn em anh khác xưa nhiều lắm vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em nhận lấy đính hôn của anh thật lòng vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho em ngôi nhà ước mơ đám cưới đám cưới em là có dâu đám cưới đám cưới chủ giờ là ai và sau hôm nay mình sẽ là một gia đình em hãy nhắm mắt lại nhân lấy đinh hôn của anh thật lòng vòng tròn tình yêu của chiếc nhẫn cưới sẽ minh chứng tình yêu anh dành cho good